回灯破孤山远，心心相印，光明世间，忽有众生，吉祥圆满，成愿事是相。 半佛前，点亮心灯，智慧充满，等灯相传，化作宝莲，读经。 Thưa đại chúng, hôm nay là ngày gì? Quý vị có biết không? Hả? Ngày vía của Đức Phật A-di-đà. À. Cho nên ngày tu hôm nay là ngày rất là đặc biệt. Vì sao đặc biệt quý vị? Vì nếu không có sự thể hiện của Đức Phật A-di-đà mang giáo pháp của Ngài để quá độ chúng sinh. Thì sư cô nghĩ rằng á, trong cõi đời này hiếm có người đạt được giải thoát. Nãy chí hiếm có người có thể đạt được cái sự an lành trong cuộc sống hiện tại. Cho nên chư tổ dạy rằng á, sân sự chư lưu nên nên y có nghĩa là sao? Có nghĩa là trên con đường sanh tử thì niệm Phật là đệ nhất. Câu này sư cô suy nghĩ rất là thẩm thấu và có thể là dùng cả dùng cả thời gian tu học ở kiếp này của mình thì mới mong đạt được tới chỗ viên mãn của câu nói này. Trai sân sử chư lưu nem phổ ti y nghĩa là sao? Nếu như không có câu Phật hiệu để giữ tâm mình á, thì quý vị sẽ không giải quyết được vấn đề sanh tử luân hồi của quý vị đâu à sư cô nói như vậy có nhiều vị cũng có thể nghĩ rằng sanh tử luân hồi có gì đâu mà phải sợ quý vị có sợ không vì sao quý vị sợ à? Vì sao chúng ta sợ sanh tử luân hồi? Hả? À, có người nói với sư cô là sợ sanh, già, bệnh, chết. À, và trong bốn cái đó thì chúng ta sợ cái gì nhất? Sợ chết. À, nhưng mà sợ chết quý vị có thể thoát được cái chết không à điều này quý vị đã từng suy nghĩ chưa chúng ta có thể thoát được cái chết không như vậy chúng ta không thoát được cái chết thì chúng ta phải làm sao để đối diện với cái chết đó là điều rất là quan trọng cho nên là chư tổ tịnh độ dạy chúng ta rằng dạy chúng ta rằng sanh sự ta sư việc sanh tử là cái việc đại sự trọng hệ nhất trong đời của chúng ta nhưng mà chúng ta lấy cái điều đó là làm làm thành cái việc cỏn con đơn giản không đáng để chúng ta quan tâm mà chúng ta quan tâm vấn đề gì sự nghiệp, tiền tài, danh vọng, địa vị, sắc đẹp, được, mất. Phải không? Hằng ngày quý vị có phải lấy những cái việc đó làm cái việc trọng đại trong đời của mình không? Đúng là như vậy đó. À, nhưng mà quý vị suy nghĩ chưa nếu một khi hơi thở chúng ta hết rồi đó thì những cái đó quý vị mang theo được không à vấn đề là ở chỗ này những cái đó chúng ta mang đi không được như vậy thì bây giờ chúng ta làm sao để đối diện với vấn đề sanh tử của chúng ta ai cũng đồng ý dân thủng chấp nhận rằng sanh tử là việc hiển nhiên và chúng ta đang có mặt ở giờ phút hiện tại và đang tiến đến cái tương lai là phải đối diện với cái chết à. ai trong chúng ta đã từng suy nghĩ con làm như thế nào để đối diện với cái chết quý vị đưa tay lên xin cô xem suy nghĩ đến vấn đề là con phải làm sao để đối diện với cái chết khi nó đến với chúng ta không có <laughs> à. sư cô thưa với đại chúng người niệm phật chúng ta chỉ cần dùng một câu phật hiệu để đối diện với vấn đề sanh tử là một pháp rất là ổn thỏa tí sư cô sẽ giải thích vấn đề này nhưng mà trong chúng ta được bao nhiêu người quan tâm và để ý đến việc bây giờ ta phải niệm phật phải không quý vị cho nên sư cô thưa với đại chúng rằng ngày hôm nay là ngày rất là đặc biệt đối với chúng ta những người con phật nói chung và những hành giả tu tịnh độ nói riêng. Bởi vì nếu không có sự thể hiện của Đức Phật A Di Đà, nếu không có giáo pháp tịnh độ mà Ngài chỉ dạy cho chúng ta thông qua Đức Phật Thích Ca là người thiện tri thức hướng dẫn thì đời này chúng ta làm sao đối mặt với sinh tử khó lắm à và như lúc nãy quý vị ở đây trả lời đó chúng ta sợ chết bởi vì sao chúng ta sợ chết bởi vì cho dù hiện tại chúng ta có tất cả những cái mà trên thế gian này chúng ta đang có và đang hưởng thụ đang nắm bắt một cách rất vững vàng nhưng mà khi hơi thở mất đi thì cái đó hoàn toàn chúng ta không mang theo được chúng ta chỉ mang theo được cái gì quý vị người xưa nói rằng là quan ban tai bổ suy quấy dồ dê chủng sân vạn sự là không mang theo được duy có nghiệp tùy thân à quan ban tai bổ suy quấy dồ dê sủy sân cho nên bây giờ chúng ta muốn giải quyết đến vấn đề sanh tử là chúng ta phải giải quyết đến vấn đề nghiệp. À, nghiệp ở đời này chúng ta tạo cái gì để chúng ta mang đi. Đó chính là cái để chúng ta đối diện với với cái chết. À. Sư cô thưa với đại chúng, ngay như ngài ngũ giới tổ ngũ giới à, mà sau khi luân hồi trở lại chuyển thân thành ai thành ông tô đông pha à. cho nên khi mà sanh tử luân hồi chuyển kiếp á, nếu mình không được về tịnh độ nói như người tu pháp môn tịnh độ và nếu mình không được minh tâm kiến tánh đại triệt đại ngộ như thiền tông là quý vị sẽ không biết kiếp sau mình đi về về đâu à. đừng có tưởng rằng ở kiếp này mình ngon lành á, được làm con người được biết niệm phật được biết tu phước bố thí cúng dường thì kiếp sau mình sẽ sẽ như vậy cũng được làm người biết học phật biết bố thí cúng dường chưa chắc bởi vì luân hồi nếu chưa thoát, chưa giải quyết được vấn đề luân hồi, chưa được về tịnh độ thì cái điều đó không ai dám chắc được. Chính vì thế mà vấn đề sanh tử mới trở thành việc đại sự. Và những người mà chưa có pháp môn ý chỉ, họ cảm thấy rất là sợ hãi khi đối diện với với cái chết. Quý vị đồng ý không? Nhưng mà ngày hôm nay, sư cô ngồi đây, sư cô thưa với đại chúng, mình cũng có thể là thở phào nhẹ nhõm, mình cũng có thể là cảm thấy mình đang rất là hạnh phúc. Bởi vì sao? Bởi vì mình có được pháp môn ý chỉ, pháp môn kèm tâm mình, dẫn dắt mình. Đó là pháp gì? Pháp niệm Phật. Và Pháp này ai mang đến cho quý vị? À, Đức Từ Phụ A-di-đà. Và ngày hôm nay là ngày vía của Ngài. Thế thì quý vị có khởi cái niệm tri ân sâu sắc đối với Đấng Từ Phụ hay là không? À. Thế thì chúng ta dùng cái tâm gì để mà hướng về cái ngày vía của ngài ngày hôm nay? hoan hỷ thanh tịnh và còn một tâm nữa đó là hạnh phúc à bởi vì có câu Phật hiệu mình hạnh phúc mình an lành đi suốt cuộc đời này sư cô và quý vị đang tiến đang bước đi con đường là hướng về Tây Phương Tịnh Độ. Con đường đó nếu có câu Phật hiệu dẫn dắt thì con đường đó rất là an ổn yeah. Dạ. bản thân sư cô cho đến thời điểm này là câu phật hiệu khi niệm lên sư cô cảm thấy rất là an lành rất là hạnh phúc bởi vì sư cô nghĩ rằng khi đức phật a di đà ngài kiến tạo thế giới tịnh độ khi thành tựu cái thế giới đó Ngài cũng rất là hạnh phúc Khi tụng đến Kinh Vô Lượng Thọ Cái phẩm mà phát Bồ Đề Tâm á Cái phẩm mà phát nguyện đó quý vị Khi Đức Phật A-di-đà Tiền thân là phát Tạng Tỳ Kheo Quỳ trước Đức Phật Thế Từ Tại Vương Để phát 48 lời nguyện á Cái thời điểm đó Đức Phật rất là hạnh phúc. Xin lỗi, Ngài Phát Tạng Tỳ Kheo rất là hạnh phúc. Bởi vì Ngài đã kiến tạo một thế giới tịnh độ gọi là viên mãn, gọi là cực lạc, gọi là không có điều khổ. Để mà cho chúng sinh. Lấy đó làm tư lương để mà nhiếp thọ chúng sinh cho nên gọi là y báo và chánh báo trang nghiêm. Giờ phút đó, Ngài rất là hạnh phúc. Cho nên cái pháp tu của Ngài dạy chúng ta, nếu chúng ta tu hành đúng theo tiêu chí và những cái điều mà Ngài đưa ra, sư cô nghĩ mình cũng rất là hạnh phúc. Bởi vì người tạo ra thế giới tịnh độ là người hạnh phúc, thì mình hướng về thế giới tịnh độ để tu tập mình cũng được hạnh phúc sư cô nhớ có lần á, sư ông làng mai kể một câu chuyện rất là cảm động sư ông nói rằng khi sư ông viết quyển sách đường xưa mây trắng thời tiết bên ngoài rất là lạnh âm đến mười mấy độ trong phòng của sư ông không có máy sưởi chỉ có một cái lò củi thôi cho nên sư ông á một tay á, là cầm bút tay còn lại là hơ lên cái lò than để sưởi ấm à. với cái lạnh âm mười mấy độ trời rét như vậy mà sư ông vẫn điềm nhiên ngồi viết đường xưa mây trắng và một tay đưa lên khơ lò lửa để áp vào trái tim mình cho nó ấm áp và ngài viết tiếp và ngài viết như vậy là một ngày viết rất là nhiều giờ và ngài cảm cảm thấy rất là hạnh phúc cho nên sau này chúng ta đọc đường xưa mây trắng quý vị có hạnh phúc không hạnh phúc bởi vì người viết nó người tạo ra nó hạnh phúc thì người đọc cũng cảm nhận được năng lượng hạnh phúc đó sau này á mà bên đoàn làm phim của ấn độ mới đặt vấn đề là xuất bản quyển đường xưa mây trắng của sư ông thành bộ phim cuộc đời của đức phật à, quý vị xem bộ phim này chưa ấn độ đóng kìa à, à, bộ phim này rất là hay những cái lời thoại trong bộ phim đó là hoàn toàn dựa theo nội dung đường xưa may trắng của sư ông và khi đoàn làm phim á, nhà sản xuất người ta đặt vấn đề về bản quyền đối với sư ông thì sư ông bảo rằng là sư ông không nhận bản quyền sư ông chỉ yêu cầu rằng á, đoàn làm phim tất cả những người diễn viên đóng phim, những người thực hiện cuốn phim này là đều phải đến để tu học một khóa thiền với sư ông. Để sư ông truyền trao cái năng lượng hạnh phúc. Và sư ông nói rằng nếu quý vị hạnh phúc thì khi quý vị sản xuất ra bộ phim này người xem cũng có thể cảm nhận được hạnh phúc à, cho nên bộ phim Đường xưa mây trắng được chuyển thể thành cuốn phim Cuộc đời Đức Phật là hoàn toàn không có bản quyền nghe quý vị. Sư ông không nhận bản quyền. Dạ. Điều này đối với người thế gian là không phải là chuyện đơn giản đâu. Chúng ta luôn đòi hỏi bản quyền, quyền lợi, phải không quý vị? Dạ. Mà sư ông hoàn toàn không đòi hỏi bản quyền, chỉ đòi hỏi một cái là những người đó đến đây tu tập với sư ông để cảm nhận được năng lượng hạnh phúc từ quyển Đường xưa Mây Trắng và để sau khi hoàn thành cuốn phim này truyền cái năng lượng hạnh phúc đó cho người người xem cho nên bây giờ người xem cuốn phim đó đều cảm thấy rất là hạnh phúc do đó khi Đức Phật A Di Đà kiến tạo thế giới tịnh độ ngài rất hạnh phúc đến để thưa với Phật thế tự tại vương là Ngài đã phát 48 lời nguyện và nhất định tu tập để thành tựu trang nghiêm thế giới tịnh độ để mà quá độ tất cả chúng sinh. Chính vì thế mà hôm nay chúng ta mới có được pháp môn niệm Phật. À. Và chúng ta mới có được câu Phật hiệu. Cho nên vị nào á bây giờ á, mà niệm câu Phật hiệu lên cảm nhận được cái năng lượng hạnh phúc nó đang tràn đầy ở trong lòng mình thì quý vị đó đang cảm ứng giao nan với với ai à với đức phật a di đà đó à, còn vị nào mà niệm câu phật hiệu lên mà cảm thấy nhạt nhẽo không có gì là an vui hạnh phúc à, thì quý vị đang bị lệch tần số cố gắng điều chỉnh cái tần số lại để bắt được cái nguồn năng lượng của Đức Phật A Di Đà. Cho nên trong kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật có nói hào quang của Đức Phật A Di Đà là phổ biến mười phương thế giới nhiếp thọ tất cả chúng sinh niệm Phật. Hào quang ấy chính là năng lượng hạnh phúc. Trong cuộc sống hiện tại nếu không có câu Phật hiệu để giữ tâm quý vị là sư cô tích chất rằng á, là quý vị sẽ tạo nghiệp nhiều hơn là là tu thiện đại chúng đồng ý không à. cho nên hãy cố gắng niệm phật hãy cố gắng tin sâu nguyện thiết và hành tâm à. đó là cái lời mở đầu của bài pháp thoại hôm nay và nội dung bài pháp thoại hôm nay là sư cô nói đến sự tích của Đức Phật A Di Đà và ngày vía của ngài. Thưa đại chúng, sự tích Đức Phật A Di Đà thì chúng ta đã đọc trong kinh Vô Lượng Thọ và kinh A Di Đà chúng ta đã rõ rồi. À, phải không? Thế giới tịnh độ là y báo chánh báo trang nghiêm do tỳ kheo phát tạng kiến tạo và 48 lời nguyện đó là tha lực nhiếp độ tất cả chúng sinh phải không à. thế vì thế thì bây giờ là cái ngày vía của đức phật a đà từ đâu mà có à. Dạ. các ai biết đâu vì sao chúng ta định rằng ngày 17 tháng 11 âm lịch hàng năm là ngày vía của đức phật a đà à. điều này có ai nghiên cứu chưa có ai biết ai biết không à đại chúng cho một tràng pháo tay ừ. ngày hôm nay là ngày 17 tháng 11 thật ra là ngày sinh nhật của tổ thứ sáu tông tịnh độ là ngài vĩnh minh diên thọ à. mà vì sao mình lấy ngày này à, chúng ta lấy cái ngày này để kỷ niệm ngày vía của đức từ phụ a di đà bởi vì theo truyền thuyết Thiền sư Vĩnh Minh Duyên Thọ tổ thứ sáu tông tịnh độ là hóa thân của Đức Phật Á Di Đà. Cho nên để chúng ta hiểu rõ vấn đề này, hôm nay chúng ta sẽ hiểu về cái sự tích Ngài Vĩnh Minh Duyên Thọ Đại Sư. À. Trên tay sư cô có tài liệu nói về vấn đề này. À. Sư cô sẽ chia sẻ cùng với đại chúng. À. Thưa đại chúng, theo truyện ký trong thời nhà Ngô ở Hàng Châu, có một vị hòa thượng tên là Hành Tu. À. Sư cô đọc như vậy quý vị nghe rõ, nghe theo kịp không ạ? À? à, nghe theo kịp ha. Trụ trì chùa Pháp Tướng, Ngài là con nhà họ Trần ở Tuyền Nam, sinh ra có tướng lạ, hai tay dài tới vai. Ừ hai tay dài tới vai tức là à, nghĩa là cái lỗ tai của ngài dài chấm đến cái bờ vai này à, <laughs> ở đây chúng ta có ai có được cái tay dài như vậy không <laughs> quý vị nào có tay cái tay dài như vậy mời quý vị bước ra đây sư cô hướng dẫn đại chúng đảnh lễ quý vị <laughs> à, cái lỗ tai dài là một trong 32 tướng tốt và cũng có cũng là một câu chuyện vui ha à, là sư cô khi nhỏ à, nghe người ta nói là cái lỗ tai ai mà to mà dài á, là người đó có phước báu ừ. cho nên sư cô rất là thích là cái, à, nắm cái, cái giái tay của mình á <laughs> cái rị xuống này <laughs> rị xuống <laughs> cho nên mỗi lần mà sư cô cho quý vị xả thiền trong giờ tập yoga quý vị có nghe sư cô hướng dẫn quý vị là rị lỗ tai xuống đó <laughs> rị lỗ tai ra à, là sao để cho cái vị rị cho nó dài ra để cho có tướng tốt đó thế <laughs> là chúng ai mà có lỗ tai dài mà to là một trong 32 tướng tốt thì hòa thượng mà tên là hành tu à, ở chùa pháp tướng ở hàng châu là một trong những vị có cái tướng hảo như vậy À. đặc biệt là năm lên 7 tuổi ngài vẫn không nói à. 7 tuổi rồi mà ngài vẫn không nói à. một hôm có một người người đi theo treo ghẹo đó chọc cho ngài nói đó thì ngài nói có câu à nếu không gặp bậc đại giác nếu có nói chỉ như là xô phá lầu khói mà thôi xô phá lầu khói có nghĩa là cái lầu cái lầu đó đó do khói mà nó hình thành á ha giống như mình tưởng tượng như là cái bóng mây á. cái đám mây nó nó hình thành một cái tòa lâu đài và bây giờ mình đi xô cái tòa lâu đài nó được không <laughs> tại vì nó là không khí mà làm sao mình xô được nó phải có một cái vật cản gì đó mình mới xô nó được mà nghĩa là sao nghĩa là nếu như mà chưa gặp cái người đại giác á, mình có trò chuyện nó cũng chỉ là lý luận mà thôi toàn là thị phi chứ không có lợi ích gì cả điều này chúng ta phải suy ngẫm này trong cuộc sống thường nhật quý vị thường nói cái gì là nhiều bình thường chúng ta nói cái điều gì nhiều hả có phải nói là hôm nay mình tu tập tới đâu à, mình đã đọc và hiểu được bao nhiêu à, chân lý của đức phật mình đã làm những điều gì mình suy ngẫm hay là mình đã à, chỉ dạy cho ai những pháp tu để người ta đạt tới cái sự hạnh phúc an lạc giải thoát hay là quý vị bắn ra toàn là những lời thị phi hả thị phi là nhiều phải không cho nên khi mà chúng ta chưa nói chưa có thể nói cái những nội dung mà mình muốn nói nó hợp với chân lý giải thoát của nhà Phật thì những cái điều chúng ta nói nó giống như là chúng ta đang xô cái lẩu lẩu khói mà thôi không có lợi ích gì cả cho nên là phải tập nói những điều gì mà mang lại lợi ích cho mình cho người lợi ích đời này đời sau thì chúng ta nói còn những việc gì nói mà nó, có, nó không có liên hệ đến vấn đề đó mà có khi là nói ra là thành ra cái xích mích thành ra làm cho người khác sanh tâm phiền não thì không nên nói à, cho nên ngài từ 7 tuổi mà ngài không nói quý vị tưởng tượng một người 7 tuổi mà người ta làm thinh người ta không nói sau đó ngài xuất gia tại chùa ngoại quan tại kim lăng học giáo lý với thiền sư tuyết phong ngộ được tâm ấn từ đó mãnh thú gặp ngài đều thuần phục ngài từng nổi tiếng là ông tăng có nhiều sự phi thường đinh dị một hôm có một vị đại đức hỏi ngài chót núi phương nam có khó đến chăng ngài đáp chỉ tại chưa đi đến cái chỗ này cũng hay à có người hỏi ngài là cái đỉnh núi phương nam đó cái khó đến hay là dễ đến ngài nói rằng chưa đi đến thì làm sao biết được à, câu này ẩn ý cái điều gì trong này sư cô thí dụ mà cái cái việc này là những người tu tịnh độ chúng ta thường gặp đó bây giờ niệm phật mà mình cứ muốn là phải được nhìn thấy cõi tây phương có nhiều người nói rằng á pháp môn tịnh độ là pháp môn là dụ người ta thôi chứ không có thật tại vì cảnh giới tây phương ở đâu à, Chư tổ người ta đã nói rằng chưa đi đến thì làm sao mà biết Mình chưa đi đến Mình chưa niệm Phật Được về tịnh độ thì làm sao mình nói rằng cõi đó có hay là không có Cho nên chưa đi đến Tây Phương Thì đừng có bàn luận vấn đề có hay là không có thế giới tịnh độ Mà hãy nên bàn luận vấn đề gì? Hôm nay mình niệm Phật tới đâu? Mình niệm Phật có được nhất tâm hay là không? trong cuộc sống hàng ngày những điều mình làm điều đó có tương ưng với thiện hay là nó đi ngược với thiện hãy quan tâm đến điều đó một hôm vua ngô việt nhân dịp đi lễ chùa vua thưa hòa thượng vĩnh minh diên thọ rằng đời nay có bậc cao tăng nào tái sinh hay là không đại sư vĩnh minh đáp có hòa thượng hành tu chính là Phật định quang như lai ứng thân đấy à chỗ này là có một ông vua đến chùa của hòa thượng Vĩnh Minh Diên Thọ mới thưa rằng đời này không biết có ai là cao tăng tái thế hay là không à thì hòa thượng Vĩnh Minh thưa rằng có đấy ngài hành tu ở chùa Pháp Tướng đó chính là định quang như lai Hóa thân đó Hành tu là ai? Hành tu tức là hòa thượng mà có lỗ tái Tay dài như lúc nãy sư cô Thưa với đại chúng đó Là định quang như lai tái thế À thì vua Ngô Việt nghe như vậy là Phi ngựa đến chùa Phát Tướng Và gặp cho bằng được Hòa thượng hành tu Là hòa thượng lỗ tai dài khi đến nơi là vua xuống ngựa, quỳ một xuống và đảnh lễ. À, vua thưa rằng, Nam Mô Định Quang Như Lai. À, lúc đó là Hòa Thượng Hành Tu biết rằng cái tung tích của mình bị bị lộ rồi ha. À, cho nên Ngài nói rằng, cái ông Vĩnh Minh Diên Thọ này à, nhiều chuyện Ông ấy là Phật A Di Đà hóa thân đó <laughs> tức là tôi tôi tôi làm lộ bí mật của của ngài thì à, ngài làm lộ bí mật của tôi thì tôi cũng à, làm lộ bí mật của ngài vừa nói xong câu đó là hòa thượng hành tu là sao an nhiến thị tịch à, à, vua trung nhụy thấy hòa thượng hành tu thị tịch à, quay ngựa phi về ở chùa vĩnh minh để gặp hòa thượng Vinh Minh để hỏi cho rõ lẽ thì vừa đến nơi thì hòa thượng Vinh Minh Diên Thọ cũng cũng thị tịch à. à, đây là phong độ của những người mà gọi là thật sự là Phật Bồ Tát tái thế à. Phật Bồ Tát tái thế mục đích là để quá độ chúng sinh mà khi tung tích các ngài bị lộ thì các các ngài đã thu thần ẩn thân Đã. Dạ đó là phong độ của của những người thật sự là phật bồ tát còn những ai bây giờ mà phô trương ra quảng cáo lên à, đánh bóng tên tuổi mình là phật bồ tát mình là cái gì tái thế à, hoàn toàn là à, cần phải kiểm chứng lại <laughs> sư cô không dám nói là, <laughs> là giả nhưng mà <laughs> quý vị kiểm chứng lại ngày xưa thật sự là phật bồ tát tái thế thì không bao giờ mà khi tung tích mình lộ ra người ta vẫn trụ thế bởi vì khi tung tích lộ ra thì tất cả chúng sinh dùng cái tâm gọi là à, ngưỡng cầu đến với các ngài là ngưỡng cầu nhiều hơn là là tu tập là biết là tái thế cho nên đến cầu sinh à, hay là hoặc là à, gọi là nông buông thần bản thánh có nhiều trường hợp là như vậy à. cho nên tung tích của ngài lộ rồi thì ngài phi đi ẩn thân đó là phong độ của những bậc chân tu để chúng ta lưu ý điều đó ha từ đó Người đời tương truyền rằng Đại sư Vĩnh Minh là Phật A-di-đà ứng hóa và lấy ngày sinh nhật của Đại sư là ngày 17 tháng 11 là ngày vía của Đức Tự Phụ A-di-đà. À, đó là sự tích ngày vía 17 tháng 11. À. Còn về Hòa Thượng Vĩnh Minh Diên Thọ là tổ thứ sáu của tâm tịnh độ nhưng trước đó Ngài là tổ thứ 13 Nối dòng thiền tông à, Pháp nhãn tông dạ. Cho nên là Ngài là từ thiền tông mà đạo quy tịnh độ Mà trở thành tổ thứ sáu của tông tịnh độ à, Và sự tích của Hòa Thượng Vinh Minh cũng rất là ly kỳ à, Vì sao Ngài xuất gia mà cũng rất là ly kỳ tại vì hồi ngài còn trẻ à, là ngài làm được à, một ông quan ở một cái trắng gọi là trắng hoa đình à, vì thấy nhân dân khổ cực cho nên ông lấy hết tiền của ngân khố <laughs> trong trắng ra bố thí cho tất cả chúng sinh à, thì có một vị quan biết được cho nên mới báo với nhà vua à, nhà vua rất bất ngờ tại vì bình thường là một người Đấy. Khiêm cung, một người thật thà lương thiện, vì sao hôm nay phải, phải đi trộm tiền của à, của quốc gia? Thì nhà vua vì muốn răng dạy cho nên là ra lệnh chém đầu. Nhưng mà nhà vua cũng dặn cái người thi hành án á, nếu ông thấy cái ông này á, mà khi nhận lệnh bị chém đầu mà ông an nhiên tự tại á, thì tha cho. Đó thì quả thật khi đưa ngài ra pháp trường ngài an nhiên tự tại cho nên à, người ta đình chỉ cái vấn đề thi hình án về báo nhà vua à, và sau đó ngài thọ giáo với tất cả những tổ thiền sư à, nối dòng thiền tông về sau á, là ngài chủ trương thiền tịnh song tu và cuối đời ngài là mặc tu tịnh độ à, cho nên là trở thành tổ thứ sáu của tông tịnh độ cho nên là chúng ta có một cái tư tưởng tịnh độ gọi là vừa tu thiền mà vừa tu tịnh độ và cái tư tưởng của ngài được biểu thị trong bốn cái bài kệ vô cùng là nổi tiếng mà những người tu tịnh độ không thể không nghiên cứu và tìm hiểu. Thì hôm nay sư cô cũng trình bày luôn với quý vị là tư tưởng của Hòa Thượng Vĩnh Minh. Thiền tịnh song tu thâu qua bốn bài kệ gọi là Sư Leo Chèn, Tứ Liệu Giảng. Và cái bài kệ này thật sự nó rất là nổi tiếng. Và nó hiển lộ rất là rõ rệt về chân lý tịnh độ. Chân lý tịnh độ nó thù thắng ở chỗ nào? mà khiến cho ngài từ thiền tông mà phải mặc tu chuyển sang tịnh độ và người tu tịnh độ mình không thể không hiểu được cái bài này không thể không nghe được cái bài này mà nhất là hôm nay là ngày sinh nhật của ngài mà cũng là hóa thân của phật á dí gì đà cho nên cho nên mình càng cần phải nghe dạ. thưa đại chúng à, để tìm hiểu về vấn đề thiền tịnh song tu thì chúng ta phải hiểu rằng á, là thiền có nghĩa là gì ở đây là thiền tông chứ không phải là thiền định như cái bài hôm trước sư cô giảng ha. thiền có nghĩa là gì và tịnh có nghĩa là gì à, phần này rất là quan trọng tuy là nó khô khan nhưng mà nó đi sâu vào chân lý tịnh độ quý vị cố gắng nghe lắng nghe Tông chỉ của thiền tông ở chỗ là chân tâm và Phật tánh. Mà trong nhà thiền gọi là bản lai diện mục. Cái phần bản lai diện mục này là Tổ Ấn Quang giải thích rất là rõ ràng. Người tu thiền á, là luôn đặt cái vấn đề mà tham cứu bản lai diện mục là gì? Nghĩa là lúc trước khi cha mẹ sinh mình ra, mình vốn là cái gì? Gọi là bản lai diện mục. Mình phải tham cứu cái vấn đề đó. Nhưng mà thật sự ra thì tham cứu đến tột cùng cái bản lai diện mục đó chính là chân tâm hay còn gọi là Phật tánh mà thôi. Nhưng mà người ta không nói hoạch tẹt ra người ta không nói toạc ra nhà thiền không nói toạc ra để cho hành giả tự tham cứu tự tìm hiểu và người ta đi chứng ngộ cái vấn đề đó gọi là minh tâm kiến tánh gọi là trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành phật đó là chân lý của thiền mình nói đến thiền thì mình phải nói đến vấn đề là mình phải nhìn thấu cái nguồn tâm của mình và mình liễu triệt gọi là đại triệt đại ngộ vấn đề đó thì mới gọi là là thiền à. còn tịnh là sao tịnh ở đây á, là tính nguyện trì danh niệm phật cầu vãng sinh Tây Phương tịnh độ. Cho nên ở đây đó, cái phần tịnh ở đây á, là nó hoàn toàn loại bỏ đi vấn đề duy tâm tịnh độ. Quý vị phải nhớ. Tịnh độ mà nói đến chỗ này á, tư tưởng của Hòa Thượng Vĩnh Minh á, là hoàn toàn không thuộc về duy tâm tịnh độ mà nó là tính nguyện trì danh niệm Phật và cầu vãng sanh Tây phương tịnh độ của Đức Phật A Đà thì mới gọi là tịnh à. cho nên cái bài kệ đầu tiên của ngài đưa ra để trạch pháp về chân lý tịnh độ là bài bài gì nói đến đây là có người mà tìm hiểu về chân lý tịnh độ là nhất định sẽ sẽ biết cái bài kệ này bài kệ đầu tiên là gì có thiền có tịnh độ như hổ mọc thêm sừng dầu sáng dầu chinh thụ rú tai chảo hủ Hiện tại chúa rẫn sư Lái sân chúa phó chủ Đó là bài kệ đầu tiên Và ở trong này mình hiểu á Có thiền là có như thế nào Có tịnh là có như thế nào chứ không phải mình nói là có thiền có tịnh độ là như con hổ mà mọc thêm sừng nó quá lợi hại như vậy cho nên là pháp môn tịnh độ là thù thắng <laughs> có nhiều người dẫn cái bài kệ này của hòa thượng vĩnh minh để cốt làm cho người ta hiểu người ta biết là pháp môn tịnh độ là thù thắng trên tất cả pháp môn nhưng mà không giải thích cho họ hiểu có thiền là có như thế nào và có tịnh là có như thế nào để mà pháp môn tịnh độ mới trở thành là một pháp môn thù thắng bây giờ để dẫn chứng cho quý vị không phải là cái sự sự hiểu biết của sư cô mà sư cô dẫn chứng cái sự giải thích về có thiền có tịnh là tổ ấn quang đại sư giải thích à. tổ ấn quang dạy rằng có thiền là tận lực tham cứu đến cùng cực tịnh niệm tình vong thấy thấu suốt cái bản lai diện mục trước khi cha mẹ sinh ra gọi là minh tâm kiến tánh nghĩa là thấy được cái chân như thấy được cái chân tâm phật tánh của mình tham cứu cho cùng cực cái chỗ này cái việc lưu ý này niệm tịnh và tình vong niệm tịnh tức là sao tâm niệm của mình hoàn toàn là thanh tịnh không có bất cứ một vọng động nào khởi lên hết á gọi là tịnh niệm tình vong là sao người này hoàn toàn không còn ngã chấp không còn cái tôi cái ta không còn vọng tưởng phân biệt mà cái tôi và cái ta đó là con người của mình á là nặng nề lắm sư cô phải thưa với đại chúng là tất cả những nỗi khổ niềm đau những cái sự rắc rối trong cuộc sống này nó hoàn toàn từ cái tôi và cái ta mang lại cho quý vị đem đến cho quý vị quý vị xem trọng cái tôi cái ta mình quá cho nên là những cái rắc rối trong cuộc sống nó bắt nguồn từ đây mà ở đây là niệm tịnh tình vong có nghĩa là không còn ngã và ngã chấp không còn cái tôi và cái ta bây giờ ngồi đây là tuệ thành cũng không phải là tuệ thành nữa quán dung cũng không phải là quán dung nữa nguyên bích cũng không phải là nguyên bích nữa ấy mới là tình vong còn chúng ta là không phải như vậy tuệ thành ngồi đây ai nói một câu gì đó tuệ thành cảm thấy vô lễ là tuệ thành đỏ mặt trợn mắt lên cái tôi cái ta của mình nó trỗi dậy mình khổ là khổ chỗ nào này quý vị và muốn mình hơn người khác là bắt đầu mình phải truy tìm những cái vật chất tiền tài phải nhiều hơn người ta địa vị phải cao hơn người ta tiếng nói phải có lực trọng lực hơn người ta thì mình mới chịu cho nên hoàn toàn những cái này làm cho mình cảm thọ được khổ và phiền não nhiều hơn mà ở đây niệm tịnh và tình vong mới mới được gọi là tham cứu tột cùng chân tâm gọi là bản la diện mục của nhà thiền chỗ này hơi sâu nhưng mà quý vị làm quen với chân lý này dần à. được như vậy mới gọi là là có thiền mà đây là lời giải thích của ái của tổ ấn quang chứ không phải của sư cô tự thành nha quý vị sư cô đang đang sử dụng tài liệu ấn quang đại sư này à, văn sao tinh hoa lục chứ không phải của sư cô một vị tổ tịnh độ giải thích về vấn đề này có thiền là có như vậy niệm tịnh và tình vong có tịnh độ là sao là chân thật phát bồ đề tâm sanh tính phát nguyện trì danh hiệu phật cầu sanh tây phương tịnh độ có tịnh độ nghĩa là mình chân thật phát bồ đề tâm sân tính phát nguyện và trì danh niệm phật à, cái chỗ này là ngoài cái tinh sâu nguyện thiết hành thâm nó có một cái nữa là gì mà cái này quan trọng vô cùng quan trọng mà người tu tịnh độ chúng ta thường lãng quên đó là gì phát bồ đề tâm à. phát bồ đề tâm là dựa vào trên nền tảng gì quý vị là chúng sinh vô biên thề nguyện độ đó phiền não vô tận thề nguyện nguyện đoạn pháp môn vô lượng thề nguyện nguyện học và phật đạo vô thượng thề nguyện thành chúng ta phải duyên theo bốn cái tâm lượng này thì mới gọi là pháp vô đề tâm chứ còn ví dụ mình bây giờ niệm phật này tí nữa sư cô dẫn một cái câu một đoạn của, của tổ quang dạy rất là hay nếu mình tu niệm phật tinh tấn nguyện thiết tha mà mình không phát bồ đề tâm là quay chừng quay chừng cái phước mình tạo ra đó nó trở thành là gì cái quả báo của đời thứ ba gọi là oan gia trái chủ của đời thứ ba cho nên người tu niệm phật cẩn thận tu niệm phật tinh tấn mà không có bồ đề tâm làm tất cả những công đức nó trở thành là oan gia trái chủ đời thứ ba của mình là vì sao quý vị là khi mà người niệm phật biết tu tập biết tạo phước là họ làm nhiều công đức công đức của họ vô lượng lắm à, sư cô thí dụ rằng ngày 20 hả 20 là sư bà và và đạo tràng đi từ thiện ở la bảo 19 à, đó là một cái hạnh nguyện rất là lớn để tạo phước cho quý vị phước báo vô cùng là lớn với hạnh nguyện này nhưng nếu mình làm mà mình không phải là hướng về gọi là y theo cái tiêu chí của bồ đề tâm cái này nó trở thành phước hữu lậu mà phước hữu lậu là đời sau mình mình chuyển sanh mình là người có phước đó, là hưởng phước mà hưởng phước là bắt đầu tạo tạo nghiệp cho nên đời sau phải thọ nhận cái quả do cái nghiệp mà khi mình giàu có mình chỉ biết hưởng phước mà mình không tu tập thêm cho nên mới gọi là người niệm phật biết tu tập biết tạo tất cả những công đức lành nhưng mà không phải là hành quyền phát bồ đề tâm để biến cái quả báo mà mà khẩu lậu đó thành vô lậu để cầu quả vị thành phật á mà cầu cái quả trở lại làm kiếp người để mà thọ hưởng giàu sang phú quý á là coi chừng đó là oan gia trái chủ đời thứ ba của mình à, cho nên cái chỗ này tổ giải thích đó, là có tịnh độ là đầu tiên phải là phát bồ đề tâm rồi mới đến tính nguyện và trì danh niệm phật như vậy mới có tịnh độ cho nên là nói về thiền và tịnh là xét về về giáo về giáo thì thiền và tịnh là chân lý nó như nhau anh tham thiền tham cứu đến chân tâm phật tánh là hiển lộ phật ở trong lòng mình rồi đó tự tánh là phật còn anh niệm phật niệm đến tận cùng nhất tâm bất loạn thì anh cũng là phật a di đà tại vì tâm của mình lúc đó hoàn toàn với phật lá là đồng một một thể tánh bây giờ mình đã bắt được tần số lúc nãy sư cô với thưa đại chúng khi niệm phật đến nhất tâm bất loạn không còn một niệm nào xen tạp thì tâm mình hoàn toàn với phật là đồng một một tần số à, cho nên niệm phật đến tột cùng cũng trở về về phật tánh à, chân tâm phật tánh mà than thiền tột cùng cũng trở về chân tâm phật tánh cho nên nói về lý thì như nhau nhưng mà nói về pháp thì là hoàn toàn sai biệt tu thiền thì phải pháp tu nó khác với tu tịnh độ chứ phải không quý vị nhưng mà cũng vẫn trở về cái tham cứu cuối cùng sư cô thí dụ bây giờ quý vị bán rau quý vị cũng kiếm tiền vì kiếm tiền mà chúng ta bán rau bây giờ chúng ta bán trái cây cũng phải vì kiếm tiền chúng ta mới bán trái cây phải không bây giờ chúng ta bán gạo cũng vì muốn có tiền cũng vì kiếm tiền thậm chí bây giờ chúng ta mở công ty chúng ta làm tất cả những công việc từ nhỏ đến lớn cũng là vì kiếm tiền à, cho nên kiếm tiền là như nhau nhưng mà công việc thì thì có khác trong cái công việc đó có những việc là dễ làm dễ thành mà có những công việc là khó làm khó thành thế thôi nó cũng giống như trong những pháp tu có những pháp tu là khó tu khó chứng có những pháp tu là dễ tu dễ chứng à như vậy bây giờ sư cô hỏi quý vị pháp nào là dễ tu dễ chứng xin lỗi sư cô để để ngược cái đồng hồ <laughs> cho nên không biết không biết bây giờ là mấy giờ hồi nãy sư cô nhìn ủa sao 10 giờ kém hoài vậy ta mình nói từ nãy giờ rồi mà sao có 10 giờ kém hoài à mà té ra là để, sư cô để ngược cái đồng hồ bây giờ là 11 giờ năm rồi sư cô xin lỗi nhưng mà sao để sư cô nói xong cái này đó bây giờ sư cô thưa đại chúng pháp nào là dễ tu dễ chứng tịnh độ rồi sư cô hỏi tiếp vì sao tịnh độ là dễ tu dễ chứng một câu a di đà phật mới đúng được một nửa cho một trang pháo tay pháp môn tịnh độ sở dĩ là dễ tu dễ chứng bởi vì nó hoàn toàn dựa vào bản nguyện gia trì của đức phật a di đà hoàn toàn dựa vào bản nguyện gia trì của Đức Phật Á Di Đà à, có nghĩa như là mình làm việc gì đó một mình mình làm là khó mà có người giúp thì nó nó dễ và cái thứ hai nữa là gì bản nguyện A Di Đà chính là tha lực cái thứ hai mà đại chúng phải ghi nhớ sư cô và không bao giờ quên để mình củng cố niềm tin với pháp môn tịnh độ đó là phù hợp với căn cơ của của mình phù hợp với căn cơ của chúng ta ở thời buổi gọi là mạt pháp ở trong cõi đời uế trượt bởi, bởi vì cái cõi đời này nó nhiều cái uế trượt và nhiều cái để mà tâm mình bị loạn động tạo nghiệp ngũ dục lục trần tham sân si mạng nghi ác kiến tài sắc danh thực thùy nó luôn luôn là theo sát mình và luôn luôn là trổ những cái vòi ra để mà cột trói mình cho nên người chúng ta bây giờ là căn cơ nó thấp kém bởi vì nó không thể nào mà kháng cự lại với những cái ngũ dục lục trần quý vị tưởng tượng một cái niệm sân mình khởi lên mình dễ dàng khống chế nó không một tâm niệm tham khởi lên quý vị có dễ dàng khống chế nó không bản thân sư cô là người tu tập vẫn không dám khẳng định là khi mình tham mình có thể khống chế được niệm tham của mình khi mình sân mình có thể lập tức khống chế được niệm sân của mình hoàn toàn khó lắm nếu như không dựa vào câu Phật hiệu nếu như không dựa vào cái hạnh nguyện niệm Phật thì khó lắm cho nên phải biết là phù hợp với căn cơ của chúng ta hiện tại và dựa vào cái sức gia trì của Đức Phật A Di Đà cho nên pháp này trở thành pháp môn dễ tu mà dễ chứng. Và sư cô xin nói đến đây còn ba bài kệ còn lại của tư tưởng tịnh độ thiền tịnh song tu của hòa thượng Vĩnh Minh thì có dịp sư cô sẽ nói sau mà đại chúng đồng ý không? Yeah. Dạ là dạ, hôm nay ngày vía của Đức Phật Anh Già thông qua cái sự thị hiện hóa thân của Đại sư Vĩnh Minh duyên Thọ à, chúng ta hãy dùng phát khởi cái tâm thành kính của mình bằng cách là để tâm mình tĩnh lặng cảm nhận được cái hạnh phúc nơi Đức Từ Phụ A Di Đà gia trì cho chúng ta để chúng ta hưởng trọn cái ngày vía 慢，青灯古佛，宝相庄严，永乐净土道情僧安。 持香伴佛前，点亮心灯，智慧充满。灯灯相传，化作宝莲，度尽苦厄，同登。 心参禅，悟得云海，得佛真传。成缘生，生世烽火前，点燃慧灯破不闪远。 心你光明世界，普佑众生，吉祥圆满，成愿时，十相伴佛前。点亮心灯，之。 会充满，灯灯相传，化作宝殿，渡尽苦厄，同等彼岸。